Wow, trời ơi, tô mì ngon dữ vậy ta Ủa, ai là người đã nấu cái tô mì này vậy? Simmy, Sammy hay là Camu vậy? Ủa mọi người ai nấu ăn vậy ngon quá à Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món ăn ngon như vậy đó <laughs> ờ, Tôi nấu đó Ủa, Ủa? ngon hả? Sam nấu hả? Trời ngon lắm, ừ. ngon lắm luôn á Thôi, tôi cảm động quá Lâu lắm rồi tôi mới được ăn mì gói á Mặc dù là tô mì này chỉ là mì gói thôi Nhưng mà nó đầy ắp tình thương Đồ ăn nhiều nữa <laughs> Cảm ơn Sam nha Ê, ê tình thương nhỏ em khoa khoa dừng dừng dừng dừng dừng khoảng chừng hai giây Tôi có ý kiến nha Tại sao cùng là tô mì Cùng là mọi người với nhau Mà tô mì của tôi với cả là Simmy Thì ít thịt hơn tô mì của Phong Tô mì của Phong là là thịt này Là là cá này Nào thả là rau này Bao nhiêu loại Còn à. tôi chỉ có mỗi mì thôi là sao Ủa ờ, ờ, ờ. đúng rồi á Ờ, ờ thì tại vì là ờ, ờ, à, à, à, à tôi biết rồi tại vì á là phong làm việc rất là nhiều rất là rất là rất là rất là thức đêm cày ngày nên tôi quyết định là tẩm bổ với phong thôi mà có gì đâu đúng không mình uh, hy sinh xíu mà là đồng đội của nhau có gì đâu mà phải uh, so đo ừ, à, à, chắc là Tôi nghĩ chắc là do là Sammy à, thấy tôi là đội trưởng của nhóm á Cho nên là Sammy nấu đồ ăn nhiều hơn cho tôi Để gọi là tôi ăn để tôi có sức khỏe Lãnh đạo team mình thôi à, Nhưng mà lần sau thôi Sam chia đều đồ ăn cho mọi người nha Tôi không cần à, một mình tôi đâu rồi ờ, tôi biết rồi tôi biết rồi được lần này ha được lần này ha ờ. rồi mọi người xanh hay là lỡ thách người ta rồi vậy ờ, không, không có biết không có biết cái gì vậy dễ thương hai cái này này nó mà ăn đi trời trời nghĩ chứ, nghĩ chứ không giờ thôi ăn đi mệt ủa mệt cái gì thích gì thích ừ. ai ủa sam sam thích ai ừ. đâu vậy ai biết gì đâu mình không biết không gì hết trơn mình không biết không biết không biết không có nhớ thôi mọi người ơi mọi người đừng có đừng đừng có trêu chọc sam nữa nè bây giờ chúng ta cùng nhau ăn đi rồi còn đi trên đường làm nhiệm vụ nữa Ai... Ừ, mời mọi người nha à, ăn à, à. ủa khoan khoan từ từ cái tiếng gì vậy ủa ui khoan để đợi một tí mọi người ơi có có báo động có báo động hình như là hình như là có một cái tín hiệu phát ra ở gần đây ờ à, hình như đó, là có một dạ? người nào đó có một người nào đó đang đang đang xuất hiện ở trong hòn đảo tôi nghĩ rằng là chắc là quân đội đến đây để giải cứu chúng ta đó chúng ta sắp sắp sắp được thoát rồi <laughs> ờ, ờ, nhưng mà nhưng mà khoan đã hình như là cái vị trí này nó hơi xa cho nên là quân đội không thể nào vào trong đây được nhiệm vụ của chúng ta bây giờ á, là phải ra ngoài đó để đón họ lúc đó thì họ mới có thể phát hiện ra chúng ta và đưa chúng ta trở về với lại đất liền được mọi người hiểu không ừ. Ừ, ừ hiểu, hiểu, hiểu. ok được rồi được rồi đi đi đi nhưng mà nhưng mà khoan để đề phòng có zombie ở trên đường cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị vũ khí mọi người lấy vũ khí đi nhanh lên nhanh lên nhanh lên đây đây đây, đây. rồi được rồi mọi người ơi chúng ta sắp được cứu rồi <laughs> kiểu này thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra khỏi được cái hòn đảo này thôi nhanh lên nào mọi người let's go let's go let's go nhanh lên nhanh lên Ê, kỳ này chúng ta thoát rồi đi đi xuống đi xuống nhanh mọi người <laughs> trời ơi, sau một khoảng thời gian gần cả năm trời bị kẹt lại trong cái hòn đảo này Chúng ta sắp thoát được rồi mọi người ơi, nhanh lên nào nhanh lên nhanh lên nhanh lên rồi rồi bây giờ như thế này nhé địa điểm thì tôi đã đánh dấu trên bản đồ cho mọi người rồi nhiệm vụ của mọi người là phải chia ra để tránh trường hợp zombie tụ lại một nơi rất là đông sẽ không thể là tiêu diệt hết được chúng cho nên tôi có phát cho mọi người một cái radio nữa để có gì mọi người liên lạc lại với nhau mọi người hiểu chưa nhất theo rồi được rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau chia ra và đi đến địa điểm được phát tín hiệu nha let's go ừ. đi thôi đi thôi à, à quên đường này mới đúng <laughs> Trời ơi chúng ta sắp thoát rồi mọi người ơi Mừng quá à hey, Hình như là tín hiệu đó nó phát ra từ phía này Để xem coi Ui, Zombie hey, Tức thiệt chứ Buổi sáng mà bọn zombie cũng xuất hiện nữa Cản đường của ta hả Mấy con zombie này hey, yeah. Này thì zombie nè Zombie nè Zombie nè <laughs> Tưởng gì hóa ra chỉ là mấy con zombie Cùi bắp <laughs> Yếu xìu Ủa mà khoan đã à? Từ từ Vậy thì Camui Sammy Simi Mấy người ấy cũng sẽ gặp zombie Thôi chết rồi Mình phải lấy radio để gọi cho bọn họ mới được Alo alo Có ai bên đường dây bên kia không Có nghe tôi nói gì không Mọi người ơi mọi người có an toàn không vậy Ây da Hay Hay Ây da Một con nè Con cuối con cuối Đi chết Ai Cuối cùng cũng xong rồi Alo alo Alo alo alo Phong ơi nghe rõ trả lời Phong ơi Phong ơi Alo alo tôi nghe tôi nghe Bên bên bên Sam như thế nào rồi có có tiêu diệt hết zombie chưa bên khoa tôi tiêu diệt hết rồi rồi ok ok vậy thì ngay lập tức tiến về vị vị trí mà chúng ta đã nói nhanh lên nhanh lên ok một con hai con ba con bốn con hmm, bốn con zombie sao cái này vẫn còn ít mình vẫn xử lý được thằng Mỹ này yếu siêu à Chỉ cần dùng cái súng lửa của mình thôi là tụi nó cháy sạch luôn Alo alo Simmy ơi Alo alo Bạn có nghe rõ tôi nói không vậy Alo Alo alo Tôi nghe nè ừ? À may quá Bạn với con an toàn Bên bạn như thế nào rồi Zombie đã bị tiêu diệt hết chưa Bên mình gọi là sạch zombie rồi Yên tâm nha Rồi ok ok Vậy thì bao mau Tiến đến mục tiêu mà chúng ta đã nói Nhanh lên Ừ ok Trời trời trời đất ơi Gì mình nhiều zombie nữa vậy Một con Hai con ba con à, sao đâu ra nhiều zombie này tận ba con là đã mình à, mình có bom mình có bom này thì ai à ai à trời trời trời trời rồi sao tự ném bản thân luôn rồi mày con mày con không ra nè thì zombie ở sau đó không sao vậy trời còn một con một con nữa hay cha ha ha ha ha tôi thật là bà rơ quá đi <laughs> alo alo bên bên Camui thế nào rồi có tiêu diệt hết được bọn zombie chưa có an toàn không trời ơi may á mà tôi nhớ ra tôi còn có bom á tôi ném hết bọn nó rồi bọn nó chết hết rồi ok ok an toàn là được rồi bây giờ hãy mau mau đến ngay mục tiêu mà chúng ta đã đã đã đã nói từ đầu chạy đến nói nhanh lên ok ok chờ tôi xíu chờ tôi xíu đi liền đi liền ờ bây giờ đi đâu nữa ta Ai, lạc đường mất tiêu rồi à đúng rồi mình có bản đồ chắc chắn bản đồ sẽ giúp mình ừ, chắc ờ... Mình đúng là không biết coi bản đồ mà Nhưng mà rốt cuộc bây giờ mình sẽ đi đâu ta hmm. à, Khó coi quá à Bây giờ đi đâu trời Ôi à, Ủa gì, gì vậy à, Trời ơi may quá Xém nữa là con zombie tấn công mèo Simi rồi Ê simi ơi Sim có sao không vậy Ai, tại sao bà lại bất cẩn đến như vậy chứ hả Trong cái thành phố zombie này á Chỉ cần bà lơ là một tí là zombie sẽ tấn công ngay Ôi nãy là sáng rồi zombie cắn tôi luôn hả Đúng Sợ rồi đó Trời ơi Ủa mà bà làm cái gì bà đứng im vậy Ờ thì tôi không biết đường tôi lạc đường Tôi đâu có bản đồ này trường này không hiểu gì hết trơn á Ơi ờ. coi bản đồ thì ít nhất bà cũng phải chui trong một căn nhà rồi đó Hoặc là leo lên cây cho nó an toàn chứ Xém nữa là bà bị zombie cắn là biến thành zombie luôn rồi đó Ai, trời xin ơi xin lỗi <laughs> Thôi hậu à. đậu à. quá Thôi thôi đi theo tôi nhanh lên nhanh lên Ừ tôi biết rồi Nhanh lên Sim ơi nhanh lên Hình như là mọi người đang ở đây à, tôi biết Thấy rồi nè à, Cao ơi sao ơi Mọi người đây rồi mọi người đây rồi Ơi ơi mọi người mọi người có có thấy quân đội đâu không Có có thấy ai không Hả Không có thấy ai hết trơn á Tôi đứng đây mỏi chân quá trời luôn Không có một bóng người luôn á Ủa gì kỳ vậy? Rõ ràng là tôi thấy có tín hiệu phát ra từ vị trí này Chắc chắn là phải có quân đội tới đây để giải cứu chúng ta rồi chứ Làm sao không có ai được ừ. Mau mau đi kiếm đi Ờ, ừ. có ai không? Chúng tôi ở đây nè Có ai quanh đây không vậy? Cứu tôi ơi Tôi đây nè Ủa gì kỳ vậy ta? Ủa, ôi, mọi người Ở bên này có cái xe gì nè Ủa gì vậy? Nhưng mà khoan <gasps> Đây chỉ là một cái chiếc xe bị hỏng thôi Không có ai trong đây cả Ê, có khi nào là cái tín hiệu vừa rồi là một tín hiệu ảo không ta? Có khi nào là cái máy của tôi bị lỗi không nhờ? Ủa nhưng mà khoan, cái lắp gì đây? Ủa, Ủa mọi người, có ai biết cái này là cái gì không? Ủa? cái này nhìn nó hơi ghê ghê á, nó cứ nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp quá à. Cái này giống như bảo vật giả. Đúng ừ. rồi, nhìn như mấy một viên đá lấp lánh ấy. Nhìn nó giống như là một viên đá lấp lánh màu màu, màu xanh vậy đó. Ơ nhưng mà, ủa, Ca Mui, bà làm nghề nhà báo á, mà có biết gì về Đã. Dạ. cái hòn đá này không? bà thấy Ê, nó bao giờ tôi, chưa tôi làm nghề nhà báo nhưng tôi đâu có biết gì về cái này đâu tính ra mọi người ở trong đây trước tôi luôn á mọi người phải biết chứ ờ, ờ. đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái hòn đá này đó nhưng mà Ủa, khoan từ từ tại sao cái hòn đá này nó lại có một cái sức hút kỳ lạ đối với mình vậy ta à, à, nhưng mà khoan à, à, đau đầu quá à, ủa chị gì dạ, đây không dạ, dạ. À, à, à, à, gì vậy không không không không không không sao tôi tôi chỉ cảm thấy nó hơi nhức đầu một tí thôi chắc là do từ sáng giờ chạy nhiều quá mà à, thôi được rồi mọi người tôi nghĩ rằng là chắc là cái tín hiệu vừa rồi chỉ là một tín hiệu ảo thôi buồn thiệt chứ cứ tưởng là được cứu rồi nhưng mà cái hòn đá này nhìn có vẻ khá là lạ đấy tôi không biết là nó có giúp ích được gì hay không cho nên là chúng ta thử đem nó về nhà đi nha được không ok ừ. em về hả ừ. cũng okay. được vậy ok được mọi người nhắc lên là nào hai ba đem nó về nhà thôi để tôi xem coi theo như những gì mà từ nãy giờ tôi nghiên cứu á thì tôi có thể thấy được ở bên trong cái khối này nó có chứa một cái loại năng lượng vô cùng lớn thì cái loại năng lượng này nó khác với những cái loại năng lượng như là hai cái khối mà chúng ta đang sử dụng ở trên đây nè để cung cấp năng lượng cho máy tính còn cái khối này thì nó cũng có năng lượng và nó lớn hơn rất là nhiều nhưng mà đây là một cái năng lượng bí ẩn gì đó mà tôi vẫn chưa biết nữa Không biết nó có hại đến cho con người hay không Nhưng mà tạm thời chắc là chúng ta vẫn cứ giữ nó ở đây để ờ, từ từ nghiên cứu Mọi người thấy sao? Hmm, năng ừ. lượng bí ẩn hả? Hmm, Đúng rồi Tôi nghĩ là về sau nó sẽ, nó sẽ rất giúp ích cho tụi mình á hmm. Giúp ích hay oh. không thì hiện tại tôi chưa biết Nhưng mà tôi thấy được rằng là cái block này có thể đem để làm một số loại vũ khí Có vẻ sẽ khá là hữu ích thấy cũng được á mọi người thấy sao ừ, ừ, cũng được cũng thôi được á nhưng mà nhớ phải để nó riêng nha nhớ đâu là có người gì nguy hiểm mà nó lại nguy hiểm ra bọn mình thì chết đó ờ thì ừ, nói ừ. chung là một tí nữa tôi sẽ cất nó vào trong rương để cho giữ an toàn đến cho mọi người hoặc là bọc nó vào trong một cái tủ kính cũng được ây thôi được rồi bây giờ cái việc nghiên cứu đến cái block này á thì cứ để cho tôi ở đây để nghiên cứu còn mọi người thì ờ, mọi người đi làm việc tiếp đi à, hôm nay mọi người tính làm gì nào tôi tôi sẽ đi bắt Tại vì á mọi người bình thường ăn thịt nhiều rồi này Ăn rau nhưng mà cá cũng là chất cần thiết cho cơ thể nha Nên là tôi sẽ đi bắt cá để bồi bổ dinh dưỡng cho mọi người Ờ à, thế thì quá tốt luôn à, Tôi thấy là ở bên này nè ca Mui Ở phía bên này có một cái bờ biển thì cái bờ biển này á rất là ít có zombie xuất hiện cho nên tôi nghĩ rằng sẽ là một nơi khá an toàn để cho ca mui có thể đánh bắt cá à, vậy thôi nhờ ca mui ờ, kiếm giùm bọn tôi cá về để có thêm thức ăn nhé ok ok tôi đi liền luôn đây tạm biệt mọi người hẹn mọi người gặp sau nha tạm biệt tạm biệt ờ còn hai người hai người sẽ làm gì còn tôi hả tôi thấy dưới kia quá trời gà luôn chắc chắn sẽ có trứng gà nên hôm nay tôi quyết định sẽ làm cho mọi người một cái bánh kem siêu to khổng lồ đó thấy hay không quay qua ờ, bánh kem, bánh kem cũng không? được cũng được tính ra là lâu lắm rồi tôi chưa được ăn bánh kem đó thôi thì nhờ sammy nha thôi thôi bây giờ tôi đi làm nha bye mọi người nha bye bye ok ok tạm biệt sam nhớ đem bánh kem cho bọn tôi nha ờ, rồi. rồi còn simi thì sao chắc là một người làm việc hết trơn rồi nên hôm nay chắc tôi sẽ thôi Hôm nay ông cũng làm việc rồi để tôi gọi là hôm nay tôi quan sát tình hình ở xung quanh cho Thế nhá <laughs> Ờ ok, vậy thì thôi à, Tôi nghĩ rằng là bây giờ cũng là đang là buổi sáng Cho nên bọn zombie xuất hiện sẽ khá là đông à, Nhờ Simi sẽ quan sát xung quanh coi bọn zombie có ở quanh đây hay không nha Còn tôi thì sẽ nghiên cứu tiếp về cái bài block này Được không? Ừ, được, được, được Ok, rồi, ông cứ okay. nghiên cứu đi ừ. Uhm, block này mình không hiểu tại sao nó lại đem đến cho mình một cái sức hút rất là kỳ lạ rốt cuộc nó là gì vậy ta đến giờ thu hoạch trứng rồi ui quá trời trứng luôn nè cảm ơn mấy bé gà nha đây cho mấy bé ăn nè trời ơi như này trứng nhiều nha để làm bánh nhiều quá trời luôn đó rồi rồi bây giờ tiếp theo là đến lúa nha đó làm bánh kem vậy không thể nào thiếu lúa được lúa này làm bột mì đó rồi sau khi thu hoạch lúa xong mình sẽ trồng lại đó ừ quá sạch luôn Rồi thu hoạch hết luôn nè <laughs> Và cuối cùng là sữa bò <laughs> Ok đã đầy đủ nguyên liệu <laughs> Wow cuối cùng làm xong hết rồi Thơm quá trời đất luôn Để xem coi mình làm được 6 cái Thì ờ, để xem coi nào bốn cái dành cho mọi người Còn hai cái thì dành cho Phong Cận Quá tuyệt vời luôn Rồi bây giờ để đem lên cho mọi người nè La la la la la la la uhm, Tới chưa ta Ủa nhưng mà khoan Tại sao mình lại có cảm giác Quan tâm cái ông Phong cận kia nhở Ủa Không lẽ mình thích ổng thật hả không, không thể nào không thể nào Mình như thế này làm sao để có thể thích một tên zombie xấu xí được đúng không Chắc chắc là không phải đâu Chắc là do mình mình sao sao ấy Chắc chắn là không thể nào thích ông Phong được Càng nhìn càng ờ. thấy kỳ lạ Rốt cuộc cái khói này là khói gì vậy ta ờ. Nhức đầu quá à <laughs> ờ, Phong, Phong ơi Nè Hả Gì vậy Sim Ờ tôi, tôi có chuyện này muốn nói với ông nè Ờ chuyện gì <laughs> Thật ra thì tôi Tôi tôi tôi cảm ơn ông rất là nhiều nha bởi, bởi vì hồi nãy ông đã cứu tôi á à, <laughs> ủa cứu à tôi nhớ rồi là cái vụ zombie hồi nãy á hả ê có gì đâu mà thì trong lúc mà tôi thấy sim gặp nguy hiểm á thì tôi ờ, ra tay cứu giúp thôi chúng ta là bạn bè mà phải đoàn kết thì mới là sức mạnh hiểu không <laughs> Thật sự đây là lần đầu tôi có một người bạn tốt như ông luôn á Nên nhất định có chuyện gì xảy ra tôi sẽ giúp đỡ ông hết mình luôn ừ. Ê, Trời ơi, cứ khách sáo mà Chúng ta là bạn bè của nhau Trong cái thời buổi zombie hoàn hành như thế này á Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đoàn kết bởi vì là đoàn kết chính là sức mạnh Cố gắng cùng với nhau mà thoát ra khỏi cái đại dịch zombie này chứ đúng không Ừ đúng rồi Thôi <laughs> rồi ai à, Mà từ nãy giờ bà quan sát thấy có con zombie này xung quanh đây không vậy Từ ừ, nãy giờ Nói chưa thấy cam vui về nữa tôi, quan sát lại trừ thấy hôm nay vắng hết trời luôn á Không biết tại sao luôn á Ờ à, ok Vậy thì cũng yên tâm rồi Tại vì từ nãy giờ ừ. chưa thấy cam vui về cho nên tôi hơi lo Thôi rồi vậy nha Để tôi uh, tiếp tục ừ, xem thử coi cái lóc này là gì Tôi đang rất là đau đầu về nó luôn á ờ, à hả bạn khoan khoan đã à, sao sao sao sao tự nhiên tôi lại bị choáng vậy ta à, à, à, à. nè ông ông có sao không vậy nè không cần à, đau đầu quá chuyện gì xảy ra vậy ta không cần ông ông có sao không vậy không không không không sao đâu tôi tôi cũng không biết dạo này cơ thể của tôi bị gì nữa tôi rất là hay thường xuyên bị đau đầu như thế á nhưng mà một tí là nó lại hết à cho nên chắc là không sao đâu thiệt <sighs> tình nó không làm tôi lo quá à nè chuyện gì xảy ra vậy ta chứ bạn ơi bánh kem ồ hả Simi đang ôm phong cận sao chẳng lẽ chẳng chẳng lẽ hai hai, hai người họ <sighs> ủa ủa ủa tiếng tiếng của ai vậy ủa ủa sim ơi hình như Hả? sammy mới vừa lên đây đúng không tôi không biết nữa Ủa bà đi đâu vậy ta Sao mà kêu bảo là đem bánh lên đây Xong rồi mới vừa nghe tiếng lại đi đâu mất tiêu rồi uhm, Chắc là lát nữa mới đem á Chắc nãy tụi mình nghe nhầm á <laughs> à, ok Ai... Không lẽ Cái tên Phong cần đáng ghét kia Với Si mới thích nhau thật hả Ủa Khoan khoan khoan Hình như chỗ này là chỗ lần đầu tiên Mình và Phong cận gặp nhau thì phải mà tại sao mình lại tới nơi này nhở Ây, sáng giờ chưa câu được con cá nào hết trơn á Bực ghê trời Ai, buồn quá à. Ủa? Ừ? Hình như là dòng có mui thì phải đúng không? Để xem coi Ủa, đúng rồi nè hmm, Đang buồn như thế này có người tâm sự chắc chắn sẽ đỡ hơn hmm, Mui ơi Mui Mui ơi Mui Con Sam xấu xí này biến đi chỗ khác coi Nhìn ngứa mắt chết đi được luôn á Cái gì? Chẳng lẽ cá muôi cũng ghét mình hả ừ, ừ. Tôi ghét mọi người Mọi người không còn ai cần mình nữa Ngay cả cá muôi Cũng bảo mình cút đi Có lẽ đến lúc mình phải đi rồi Ôi, ôi, ôi. Dạ, dạ, dạ ôi chết chết rồi phải phải phải phải phải chạy thôi á bên bên bên này cũng có zombie nữa hả ôi ôi tránh ra tránh ra không được lại gần ta à! Ai, trời ơi cái bà sammy nè bà đi đâu mà giờ này chưa về nữa vậy ta 6 giờ tối rồi đó Mà còn chưa về nhà nữa Kiểu này thế nào cũng bị zombie tấn công cho mà coi Buổi tối là thời điểm mà zombie xuất hiện đông nhất luôn á Bộ bả không biết hãy gì trời Ủa Camui, Simi Hồi sáng đến giờ hai người có nhìn thấy Sammy đâu không vậy? Hả? Sáng giờ hả? Tôi là người rời đi đầu tiên à Mấy lại là tôi cũng ở bãi biển câu cá từ sáng đến tối à Tôi có thấy à, Sammy luôn ở đâu đâu Cái gì kỳ vậy? Ủa còn Sim mà có thấy Sam đâu không vậy? Tính ra ông với tôi hôm nay ở nhà suốt mà Làm sao biết Sam ở đâu được đúng không? Ôi, trời ơi là trời Sam ơi là Sam Giờ này còn đi đâu nữa vậy Tôi lo quá à. Camui à Simi có khi nào Hả? có khi nào Sammy bị zombie tấn công rồi không hả cái, ờ. cái gì? Nói, nói nói xui nói xui nói xui nha cái này là nói xui nha không được nói xui nha à, nhưng mà nhưng mà giờ này bà chưa về nữa thì chỉ có thể có trường hợp như vậy thôi à, thôi không được rồi tôi nghĩ rằng là ba chúng ta nên chia ra để đi kiếm Sammy thôi chứ kiểu này là là là, là không được đâu ừ, ừ đi kiếm nhanh đi á không trời tối zombie ra đông còn không khéo còn không tìm được ấy đi nhanh đi nhanh đúng đi, rồi nhanh, đúng đi, rồi nhanh. mình mình phải lấy vũ khí thôi mọi người mau mau lấy vũ khí đi nhanh lên nhanh lên Vũ khí vũ khí vũ khí Chết tiệt chứ Không biết giờ này Sammy đang ở đâu nữa Nhanh lên mọi người Sammy à Hãy chờ tôi Tôi tới cứu bà đây Đi đi nhanh mọi người ơi Nhanh lên nhanh lên nhanh lên Trời ơi Hay là đây Ra đây ra đây ra đây à, Bây giờ như thế này nha à, Tôi sẽ đi về hướng này Còn à, Camu với lại Simi Hai người là con gái Cho nên hãy đi chung với nhau Đi về hướng bên kia Được không Được okay. được được được Ok ok ok Được rồi Đi Rất đi, đi nhanh lên nhanh lên Rồi rồi biết rồi Sam ơi là Sam mà đâu rồi lo quá Sam ơi Sam ơi Ôi Sam ở đâu ơi Sammy ơi Sammy ơi Bà đang ở đâu vậy Sammy ơi Trời ơi giờ này còn đi đâu nữa vậy trời Sam ơi Sam Dâm ờ, ờ, ờ, Zombie Chết rồi bọn zombie xuất hiện đông quá Phải phải phải tiêu diệt bọn nó thôi Hey à Zombie nè Zombie nè Tránh ra rồi xong hết đạn rồi Chết thật chứ bọn chúng đông quá Số đạn này chỉ chỉ đủ để, để đánh một số con thôi Kiểu này là không xong rồi Chạy thôi chạy thôi <laughs> Nhưng mà nhưng mà Sammy thì sao Không được nếu như bây giờ bọn zombie xuất hiện đông như thế này Nếu như mà Sammy ở ở, ở bên thành phố bên kia thì sao Thì Sammy sẽ bị tấn công Không được Mình mình mình phải đánh tay tay không bọn chúng luôn à, Mình là zombie mà Mình không có sợ bị cắn Zombie à, tránh ra Tránh ra à, à, không biết rồi này Sammy đang ở đâu vậy Cút ra cút ra Tránh ra đi cho ta đi ta, ta đi tìm Sammy Đi ra đâu, Cái bọn zombie đáng ghét này Ây da, ây da, đâu quá à, Ây da Chết rồi Bọn chúng đông quá Kiểu này thì mình cũng sẽ bị ăn thịt mất thôi No à, Không Không à, à. Ủa Ủa Ủa Ủa bọn zombie đã mất tiêu hết rồi Hả Ủa chuyện, chuyện gì xảy ra vậy Rõ ràng là hồi nãy mình bị mấy con zombie tấn công Ở chỗ này bọn chúng đông lắm mà ta à, Chuyện gì đã xảy ra vậy Tại sao bọn chúng bốc hơi vậy ờ, Ủa Ủa cái gì kia Ủa, Người đó Người đó là ai vậy Hả Ủa sao người đó biến mất rồi à, Bạn bạn bạn bạn gì đó ơi Bạn gì đó ơi Ủa Người đó là ai mà nhìn Nhìn lão quá vậy ta Hình như là mình nhớ trên hòn đảo này chỉ có mỗi một mình mình Sammy, Simi và Cao Mui thôi mà Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một người nữa Mà cái người này kỳ lạ thật Tại sao lại đứng ở trên nóc nhà Để quan sát mình Và sau đó còn mặc một cái bộ đồ rất là kỳ lạ nữa à, Thôi kệ đi, không nên quan tâm Bây giờ mình mình phải đi kiếm Sammy thôi <laughs> Sammy ơi, Sammy ơi, bà đang ở đâu Sammy ơi Hello team, hello team